Ôi các bạn ơi, mình đang ở đồi con heo nè Nãy lên quên bấm nút quay mất trời mất Rất là ổn. Làm sao mà không quay được Lướt qua phải đụng chứ Đây ở Vũng Tàu đồi con heo ổn quá nãy uh, Quên uh, bấm nút quá các bạn Tôi xuống cho tao quay thử đã cát coi với lo vậy Ô. Bóp phê. Đây, ra đây. Ta sửa camera đây, ta, ta quay cảnh mày cho. Quá gì? Tao mà dài được rồi. Không, Xa lắm. Mày đứng ở dưới từ từ để tao quay bên ờ, này xíu đã chỗ này các bạn đi là để xe đó nha đó xe đi này là các bạn phải ờ, khóa lại cẩn thận ở trên hình đó mình thấy đẹp lắm mà lên đây mình thấy bình thường à chỗ này là cái ngôi nhà hoang ở dưới này các bạn nó sẽ ngay chỗ ngôi nhà hoang luôn đây là cảnh biển này nãy biển rồi chiều nó lên rồi ghê lắm tám không được ô mời các bạn ơi mình đi từ à, hồi 7 giờ 7 giờ sáng á đi đến Vũng Tàu khoảng tầm 10 giờ xong rồi đi vòng vòng vào ăn uống xong rồi à, ra tắm biển nhưng mà nó ấy quá biển chiều nó lên á chỗ hồi trước mình hay hai tám thì lên quá cầu á thấy không được cái bây giờ đi vòng vòng vòng núi lớn rồi à, đây là đồi con heo nè sau là mình sẽ quay mấy kia bạn mình kia kêu đây dây. ủa lấy được luôn hả đợi xíu bây giờ mình sẽ lên cái chỗ lên chỗ thằng bạn mình nha à, các bạn quay bạn xem luôn chung là đi cũng mệt nhưng mà cũng thú vị chắc có lẽ là mình sẽ làm riêng clip rồi con rồi ờ, con heo cho bạn xem này đây các bạn sẽ thấy là người ta đi nè đang đi chơi rồi đó trời má ơi sao ghê vậy chú đấy hả leo chỗ đây hả con ghê mày à, chỗ này các bạn cẩn thận nha rất là nguy hiểm cái này đó nãy to phải leo bên trước rồi mày qua đằng sau tao đó mà là ca cameraman của tao á à, mày quá mang theo ba lô mày quá đây uh. à. đuối luôn các bạn ơi nè ở trên máy cái miếng uh, giải phân cách này máy cặp đôi mà lên á người ta sẽ ghi uh, ờ, hoặc là kỷ niệm những cặp đôi đó từng đặt chân tới đây gì khoai đây có khoa tây mình nữa à? khoa yêu thám mà thủy rồi nữa đó đây là cảnh phía dưới nè các bạn thì à, mình à, mình coi á, chiều nó lên là tới à, để qua 6 tiếng là đến 8 giờ tối là chiều nó mới xuống mức thấp nhất còn nếu 8 được thì cỡ tầm 5 giờ các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ đi lên kia mình quay tiếp đoạn nữa đây các bạn đó, máy cặp rồi lên lên chơi nữa đó đi ở đâu cũng thấy người ta ghi ờ, tên này các bạn à? rồi cái cầm này cái này cầm không chắc đâu mày cầm không chắc được đâu Oh. Thôi bây giờ là mình sẽ đi xuống nha Nói chung là cũng biết đội con heo rồi đây mình sẽ quay cái con đường đi xuống cho bạn xem <sighs> chỗ này giống như là đi leo núi các bạn chỗ này các bạn cẩn thận nha hơi cao quá ơi mình đi mình phải cầm cái quay nữa đây cực tí à, đeo thêm cái ba lô nữa mình phải xuống từ từ thôi à. rồi như vậy là mình đã xuống đây là xe của mình đây bây giờ là mình sẽ cởi xe đi xuống nha nãy lúc lên mình quên quay mắt quên bấm nút bây giờ là mình sẽ bấm nút quay đường đi xuống thôi nha các bạn đó qua này một khung Mình bữa đi xuống luôn á